Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin manh mối trùm cuối sau vụ phản đòn của ông cựu Chủ tịch Phúc. Lời thanh minh cho vợ con và cú gải bẫy Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã làm cho dư luận dấy lên một hướng nghi ngờ khác. Phải chăng trùm cuối vụ Việt Á không phải là bà Trần Thị Nguyệt Thu mà là ai đó ở vị trí còn cao hơn nữa? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra sau lễ bản giao công việc của ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Cho tới nay, tất cả các tờ báo của nhà nước Việt Nam không đăng tải bất kỳ một lời kết luận nào về sự liên quan của ông cựu chủ tịch nước đến vụ án Việt Á cả. Chỉ có kết luận ông chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc để cho người dưới quyền sai phạm của Trung ương Đảng. Và nếu thực sự ông Nguyễn Phú Trọng không kết luận vợ con ông Phúc dính đến vụ Việt Á thì ông Nguyễn Xuân Phúc chớp thời cơ để mà thanh minh. Đây là hình ảnh ai đang nắm giữ tới 80% cổ phần của Việt Á vậy? Thực ra mà nói, ông Nguyễn Xuân Phúc không cần thanh minh cho tin ở ngoài mạng xã hội, bởi London không thể buộc tội vợ con ông mà kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới là quyết định số phận cho vợ con. Ắt ông Nguyễn Xuân Phúc hiểu rất rõ điều đó, không ai lại tốn công thanh minh với lời đồn đại. Cho tới giờ, giới quan sát vẫn tin lời ông Nguyễn Xuân Phúc là thật. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã bảo rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác nhận vợ con ông không dính dáng đến Việt Á. Nếu ông Phúc nói sai, ông Trần Cẩm Tú có thể giải thích trên báo chí. Đằng này, ông Trần Cẩm Tú không lên tiếng giải thích mà Trung ương Đảng lại cho báo chí đồng loạt rút lời nói của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi đó. Cũng vì phản ứng của chính quyền như thế nên không ít người nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang ép ông Nguyễn Xuân Phúc phải chịu đổ vỏ cho chùm cuối nào đó chứ thực ra không phải vợ ông Phúc đã làm. Ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định gia đình ông không quen biết giám đốc Việt Á. Tuy nhiên lâu nay người ta vẫn nghi ngờ 80% cổ phần trong Việt Á tương đương với 800 tỷ đồng là cổ phần của bà Trần Thị Nguyệt Thu. Đây là mâu thuẫn chưa từng thấy của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải giải thích rõ ràng. Chỉ cần Trung ương cho công bố người chủ của 80% cổ phần Việt Á là ai, mọi vấn đề sẽ rõ. Nếu 80% cổ phần này do bà Thu đứng tên thì điều đó sẽ bác bỏ lời khẳng định của Nguyễn Xuân Phúc chứ không cần lời ông giải thích cũng chẳng cần rút lời ông trên các báo chí của nhà nước. Đây là hình ảnh bắt Phan Quốc Việt thì Tô Lâm biết ai sẽ là chủ thực sự của Việt Á nhưng sao lại không công bố. Nếu 80% cổ phần của nhân vật ẩn danh trong Việt Á chứ không phải là bà Trần Thị Nguyệt Thu thì câu chuyện lại đổ bể thành chuyện rất lớn. Hóa ra việc phế chuất ông Nguyễn Xuân Phúc là làm hàm oan cho ông và nhân vật kia là ai mà có thể bắt ông Nguyễn Xuân Phúc gánh tội thay mình. Có ý kiến cho rằng nếu quả thật 80% cổ phần trong Việt Á là của bà Trần Thị Nguyệt Thu thì chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam công bố cho rồi. Họ công bố để dư luận không nghi ngờ ông Nguyễn Phú Trọng đang đổ oan cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Với lại khi bắt Phan Quốc Việt, ông Tô Lâm hẳn đã biết rõ ai là nhân vật sở hữu 80% cổ phần trong Việt Á. Trò chơi ở thượng tầng chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra hết sức khốc liệt, nhưng lại rất kín tiếng. Đảng Cộng sản họ cố che đậy bản chất sự thật của vấn đề, họ chỉ muốn cho xã hội biết những gì họ cần cho biết mà thôi. Đôi khi muốn khai thác sự thật thì phải đặt câu hỏi, phải sắp xếp sự kiện và phân tích điểm nghi ngờ thì vấn đề mới sáng tỏ. Không thể tin vào những gì mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam kết luận trên giấy được. Đây là hình ảnh, nếu lời thanh minh của Nguyễn Xuân Phúc là đúng, vậy chùm cuối là ai vậy? Người 80% cổ phần ẩn danh của Việt Á nếu là hạng tiểu tốt dưới bà Trần Thị Nguyệt Thu thì người đó sẽ bị đưa ra ánh sáng. Thậm chí nếu bà Trần Thị Nguyệt Thu thì cũng đưa ra ánh sáng rồi. Trong lúc Việt Á thì bị đánh thật rát, ông Nguyễn Xuân Phúc thì bị ngã ngựa mà nhân vật sở hữu 80% cổ phần Việt Á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 việc chỉ đạo Ban tuyên giáo rút hết lời thanh minh của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ là đề tài bàn tán của giới quan sát trong thời gian vừa qua và sắp tới. Bởi nó cho thấy sự cứng rắn và sự quyết tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không biết tiếp theo ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm gì với ông Phúc đây? Bởi đánh vào sào huyệt của ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khác với đánh một ủy viên Trung ương Đảng nhỏ nhoi miếng đánh của ông Nguyễn Phú Trọng vào Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh có thể làm cho ông Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ quan. Nhưng đánh vào Nguyễn Xuân Phúc thì ông Phạm Minh Chính không thể chủ quan chờ được. Đây là ván cờ của Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc. Đây là dịp để ông Chính xem giờ nào mà ai và lúc nào ông Trọng sẽ đánh vào ông trong thời gian sắp tới. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng tuy giả yếu nhưng lại rất mạnh trong trò mèo vần chuột giữa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ông Trần Cẩm Tú đã bị kẹt giữa hai ông này. Ông Nguyễn Xuân Phúc dùng ông Trần Cẩm Tú để đỡ đạn bằng câu Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác nhận. Trong khi đó, ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, là người thực hiện mệnh lệnh của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, trong cuộc chiến giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ông Trần Cẩm Tú vào một thế rất khó xử. Đây là hình ảnh rất khó để ông Nguyễn Xuân Phúc bảo vệ vợ con trước nành vuốt của kẻ thù. Ông Nguyễn Xuân Phúc thì nói Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác nhận là vợ ông không liên quan đến Việt Á. Còn ông Nguyễn Phú Trọng thì lại cho rút lời của ông Nguyễn Xuân Phúc trên mặt báo chí của nhà nước. Việc rút lời ông Phúc không mang ý nghĩa che đậy nữa vì những lời đó đã được báo chí nước ngoài và mạng xã hội lưu lại từ lâu. Có người cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng cho ban tuyên giáo rút lời ông Phúc, chủ yếu là để dằn mặt ông cựu chủ tịch nước rằng lời mi nói không là đảm bảo an toàn cho vợ. Đấy là một vài suy đoán của một số người cho Thời báo chấm biết như vậy, còn ý ông Nguyễn Phú Trọng có thực sự như thế hay không thì cũng còn phải chờ. Có thể ông Trọng cho rút lời ông Phúc trên báo chí là tránh trong trường cầm Tú rơi vào thế khó. Với Nguyễn Phú Trọng không có đồng chí nào cả không thể gài được ông bởi ông Trọng là người lạnh lùng, khó lường và nhẫn tâm. Cho nên việc ông Nguyễn Xuân Phúc mang ông Trần Cẩm Tú ra đỡ cũng không gài được ông Tổng Bí Thư. Ông sẽ làm tới cùng nếu ông muốn vì ông có quyền lực tuyệt đối, đồng thời ông có thể đứng trên cả đảng luật lẫn pháp luật. Đấy là những cú ra đòn của ông Nguyễn Phú Trọng đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Rất có thể những chiêu thức đấy cũng sẽ lại vận lên chính ông Phạm Minh Chính là đương kim thủ tướng nếu có điều kiện. Vụ án Việt Á liên quan đến Nguyễn Thanh Long, Vũ Đức Đam thì hai người này cũng là cấp dưới của ông Phạm Minh Chính cả. Vụ chuyến bay giải cứu cũng liên quan đến ông Phạm Bình Minh thì ông Phạm Bình Minh cũng là cấp phó cho ông Phạm Minh Chính. Vậy thì nếu ông ông Nguyễn Xuân Phúc bị sai phạm vì để cho thuộc hạ làm sai thì tại sao ông Phạm Minh Chính lại tránh được tội trên khi thuộc hạ của ông cũng sai? Đây là hình ảnh liệu ông Phạm Minh Chính có thể rút ra bài học từ trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc hay không. Vậy nên nếu ông Phạm Minh Chính là người biết làm chính trị thì cũng nên xem cách ông Nguyễn Phú Trọng đang thịt mồi mà hình dung kịch bản cho bản thân mình. Không biết ông Phạm Minh Chính có kế sách gì hay không, nếu không có thì rất khó mà trụ được trước ông Nguyễn Phú Trọng đầy mưu mồ. Năm 2023 còn đó những vụ án lớn chưa giải quyết xong còn rất nhiều các vụ bắt bớ nữa. Từ hạ tầng, ông Nguyễn Phú Trọng bắt người chán, thì ông lại đến với thượng tầng. Còn rất nhiều nhân vật đợi ông Nguyễn Phú Trọng ra tay. Nào là Lê Thanh Hải, rồi Lê Hoàng Quân, nào là Nguyễn Văn Đua và không loại trừ hai cây đại thụ liên thông với nhau, đó là ông Phạm Minh Chính và Nguyễn Tấn Dũng. Trò chơi chính trị chưa kết thúc, nếu không lạnh lùng, mưu mẹo và tàn nhẫn bằng đối thủ thì rất dễ thua.